Xin chào tất cả các bạn Hôm nay tôi đang rất vui và cảm thấy sảng khoái Nên rất muốn được chia sẻ với mọi người Tôi là một người vốn quan tâm đến sức khỏe Và chắc hẳn các bạn cũng biết nghề nghiệp của tôi là diễn viên Nên đôi lúc cũng rất mệt mỏi, rất vất vả Nhất là những lúc đi diễn hoặc là đi quay Làm nghề diễn đi đêm đi hôm nhiều đã đành Ờ, cứ gặp anh em là lại rượu bia thuốc lá và tôi thật sự căng thẳng khi biết mình bị mắc bệnh viêm da dị ứng mà kỳ lạ là từ trước đến nay tôi chưa hề bị cái bệnh ấy thực sự là nó gây cho sự bất tiện rất là lớn nó ảnh hưởng đến công việc rất là nhiều đi khám mới biết chính thói xấu rượu bia là tác nhân của nó cộng thêm ờ, sự căng thẳng này rồi là cơ địa của tôi ở tuổi này nó cũng không còn được tốt nữa lắm lúc ừ, nói thật là đang quay cũng phải dừng cảnh quay lại rồi ờ, nó xuất hiện các ờ, nút mẩn đỏ rồi nút ngứa nhưng lúc đấy cảm thấy thật là khổ vô cùng à, nhất là khi tiếp xúc với nước xà phòng ấy, thì nó ngứa rát vô cùng nhiều đêm không ngủ được có những lúc tôi còn sút đến 2 kg chỉ vì cái căn bệnh này thôi lúc đầu tôi thấy với căn bệnh này mệt mỏi kinh khủng lo lắng nữa mà tôi thật sự hoang mang khi biết rằng nếu bệnh này để lâu nó có thể biến chứng ờ, gây nguy hiểm nhất là ở cái tuổi này rồi thì có bệnh là rất khó chữa nhưng tôi nghĩ Với Vương Liễu thì không Vợ tôi lúc đầu mua cho tôi rất nhiều những cái loại bổ gan giải độc của thuốc Tây, thuốc Nam Nhưng có lẽ cơ địa của tôi không hợp với nó Nhưng thật may mắn Trong một lần đi quay Có một ông bạn thấy tôi khó chịu hỏi mới biết bệnh của tôi Thì ông ta giới thiệu cho tôi anh bạn Vương Liễu này ông ta cũng bị bệnh á sừng nhưng bây giờ thì cũng gần như đỡ hoàn toàn rồi vương liễu gồm có thành phần là các thảo dược có thể à, giải độc chữa được viêm da á sừng vẩy nến và các bệnh ngoài da khác nữa tôi à, phải về tìm hiểu thêm thì thấy có chương trình cùng bạn chữa bệnh trên sóng VTV2 có phân tích về sản phẩm này rất nhiều và có một vài bài báo nữa cũng viết về sản phẩm này nó làm cho tinh thần của tôi tốt hơn như các bạn thấy đấy cho nên tôi rất tin tưởng và uống luôn à, sau độ khoảng nửa tháng thì cảm giác ngứa ngáy đã đỡ rất nhiều nhất là những vết mần đỏ trên lưng thì đã biến mất và mọi người cứ nghĩ rằng bệnh ngoài da không phức tạp nhưng thực ra nó gây khó chịu vô cùng bây giờ tôi không còn khó chịu nữa và cảm ơn Vương Liễu vô cùng